em mong một ngày anh sẽ tới một ngày thôi sao anh lại không tới anh có hiểu nỗi lòng em giá lạnh trong những ngày vì buồn xa vắng anh sao không đến anh ơi sao không đến dù một lần nhớ thương sao không đến thêm xa vời và nỗi nhớ nhưng em hiểu rồi quên đi tháng ngày xin một lần bên anh xin một lần một ngày trôi không gian màu tím ta quên bế những con đường thuyền quên bên hè những con đường mới biết có hai người yêu nhau đã yêu rồi mới biết những cành dài cô đơn